để cài được ứng dụng MetaChat trên điện thoại thì anh chị vào phần App Store ở trên uh, iOS hoặc là gì CS Play gõ từ khóa MetaChat này sau đó bấm tải về cho tôi à, sau đó tiến hành cài đặt bấm cài đặt rồi độ chút nữa thì ờ, cài đặt xong và sau đó chị bấm vào phần mở cho tôi và bấm vào phần tiếp tục uh, with Facebook rồi sẽ bấm tiếp tục cho tôi và tiếp theo là anh chị bấm vào mở mở trong Facebook mở trong cái app ấy và sau đó bấm vào tiếp tục cho phép mình này chat là truy cập bấm mở rồi sau đó là đến cái phần mà chọn fanpage mà anh chị muốn kết nối rồi là tôi chọn fanpage Phạm Thành Bình và bấm cho phép nhé rồi sau đó tôi chọn đến à, khách hàng mà đã mua hàng của tôi với mua sách nói này đây là chị xem là tôi đã gắn thẻ ở đây cái thẻ ở à, đây là đã mua sách nói này đó sau đó là ở bên dưới cho phần ô chat có cái hình uh, biểu tượng cái hình uh, flow đấy bấm vào flow và tôi chọn đến cái mục flow tôi đã, đã thiết lập sẵn này và tôi bấm vào phần gửi sách đó và gửi sách đã mua này là khách hàng chỉ việc tải sách nói về là được nghe được thôi